Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Giang Crypto và mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Giang.com. Trong video ngày nay, Hoàng Giang Crypto sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn cho bạn cách chúng ta tham gia sự kiện Make Launchpad nha. Và sự kiện này có tên là Land of Conquest này. Và đây là phiên thứ 6 ha. Điều kiện để chúng ta có thể tham gia ấy, là chúng ta chỉ cần à, nắm giữ 10 token mới của sàn à, Make này ha. Và trong thời gian là từ 23 à, giờ ngày 14 tháng 7 cho đến 22 à, giờ 59 ngày 18 tháng 7 này theo giờ Việt Nam. Cũng như là sẽ được niêm yết vào 7 giờ tối ngày 19 tháng 7 nha. Ok thì đây chính là liên kết tham gia này. Đó cũng như là chi tiết này. Ở đây thì à, sẽ có chi tiết bán token này, tên token này, rồi à, tổng cung cũng như là token được phân bổ trong bách long pack hay là giá bán công khai, định dạng bán token, rồi phiên được hỗ trợ này. Ok, đầu tiên nhất là liên kết tham gia nha. Bạn sẽ bấm chọn vào này. Ok tiếp theo thì sẽ là một uh, giao diện như này Kế tiếp thì bạn sẽ đang đăng nhập vào tài khoản Mac của bạn nha. thì uh, chỉ ở thêm ý, bạn nào chưa có tài khoản Mac ấy, thì mình sẽ để link uh, đăng ký ở dưới phần uh, mô tả nội dung của video nha Khi bạn uh, đăng ký qua link đó thì bạn sẽ được giảm ngay 10% phí giao dịch Ok tiếp theo là mục uh, support này thì ở đây sẽ có các thông tin uh, chi tiết về sự kiện này nha Mac sẽ ra mắt uh, phiên thứ 6 của Pass này với level Conquest đó chi tiết bán token thì như vừa nãy mình chia sẻ rồi kế tiếp là thời gian cụ thể này rồi thời gian đăng ký này cũng là thời gian phân phối này đó các bạn lưu ý nhá là thời gian đăng ký là từ 4 giờ sáng ngày 19 tháng 7 cho đến 4 ờ, giờ chiều ngày 19 tháng 7 này đó các bạn lưu ý thời gian này thì chúng ta có thể đăng ký nhá và ngoài ra cực kỳ quan trọng này người dùng phải nhấp vào nút để cam kết một lượng ờ, mới nhất định cho dự án mới trong thời gian đăng ký mỗi người có thể cam kết ờ, tối đa 100.000 mới trong thời gian đăng ký nha rồi game nữa là thời gian phân phối này là 5 giờ 30 tối ngày 19 tháng 7. Đó. Cũng như là ở đây sẽ có số lượng mới được khấu trừ thì sẽ bằng à, phân bổ mã thông báo cuối cùng của người tham gia nhân với 0.03 USDT này trên à, giá trung bình của MX nha. Và giá trung bình của MX sẽ là giá đóng cửa trung bình từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 này. Dựa trên múi giờ là UTC cộng 8 nha. Kế tiếp là giao dịch của cặp à, SLG trên USDT này. Rồi sau đó là thông tin dự án nha. Thì ở đây sẽ có tên dự án này, cũng như website dự án, rồi ờ, blog ờ, Explorer, kênh Twitter cũng như kênh Telegram, rồi Discord và Medium nhá. Ok thì đây chính là website của dự án nha. Lên uh, Conquest này. Đó mình thấy đồ họa khá bắt mắt đấy. Rồi đây là các anh hùng NFT nha. Ở đây thì hiện tại mình thấy đang có ba anh hùng này là Linwood này, cũng như molika và Anthony này. Coming tức là sắp ra mắt thôi. Kế tiếp là Max NFT này thì sẽ có Mercury này, rồi Tit này, cũng như là Fate Tit này. Đó. Rồi đây là đồ họa game nha. Đó bạn thì quan sát thế này. Đồ họa cực kỳ bắt mắt luôn. Ok, kế tiếp là token này. Thì à, phân bổ token sẽ là 11% là Economical Fund này. Cũng như là 6% này, rồi 12%, 1% cũng như 20% dành cho team và cơ gian từng, tức là cố vấn này. Hay là 25 cũng như là 25% đây nữa nha tiếp theo là roadmap này tức là lộ trình đấy thì à, có quý 1 năm 2022 này sẽ là vòng sheet nha rồi quý 2 năm 2022 là sẽ là vòng chiến lược này rồi quý 3 này quý 4 cũng như là quý 1 năm 2023 nha Ok rồi đây là các à, đối tác cũng như là nhà đầu tư này thì ở đây sẽ có rất nhiều các đối tác cũng như là sàn nổi tiếng uy tín trên toàn thế giới rồi rồi cuối cùng là các nền tảng của dự án này nha kéo xuống tiếp sẽ là tóm tắt dự án này rồi điểm nổi bật của dự án này. Ok, điều khoản và điều kiện. Cảnh báo rủi ro này. Rồi cuối cùng là các nền tảng mạng xã hội của sàn Bách nha. Ok, bây giờ quay trở lại Bách à, non pad này. Thì chúng ta sẽ nhấn vào Bách độc quyền nha. Ok, sau đó nếu bạn chưa đăng nhập thì bạn nhấn vào đăng nhập này. Ok sau đăng nhập xong rồi thì ở đây sẽ có tất cả các thông tin liên quan đến uh, McDonald's Pass này nha. Đó sự kiện này là của Land và Conquest này Là một trò chơi chiến lược thời gian thực trực tuyến nhiều người chơi này Nơi các nhân vật NFT có thể chơi để kiếm token hoặc thu nhập bằng cách uh, sở hữu các vùng đất NFT nha Rồi thời gian đăng ký này Cũng như là đếm ngược uh, bắt đầu sự kiện này là còn uh, hơn 3 ngày nữa nha Các dự án đã ra mắt này, tổng số lon pass của dự án này, thời gian giao dịch dự kiến này Ok, thì chúng ta chờ đến thời gian đăng ký để chúng ta tiến hành tham gia nha. Và bạn lưu ý là trong thời gian đó chúng ta phải nắm giữ token ờ, mới ha. Ok, đây sẽ có vị thế mới của tôi này. Và có chi tiết ảnh chụp nhanh này. Ok. Ngoài ra có thêm ờ, thông tin chi tiết này. Thì là ờ, link chi tiết vừa nãy rồi nha. Ok, rồi lệnh của tôi này. Đó, hiện tại thì mình chưa có lệnh gì cả.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 Bye bye. Xin chào.